các bạn trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu à, cách thực hành sử dụng laser trong điều trị tai mũi họng và, và phổi thì à, laser được điều trị cho tai mũi họng và phổi chủ yếu được sử dụng là laser công suất thấp đấy và loại laser công suất thấp thì chủ yếu được sử dụng trong vật lý vật lý trị liệu đấy laser công suất thấp được sử dụng phổ biến là laser neon neon đó là một cái loại laser khí và nó phát ra tia có màu màu đỏ bước sóng là 632,8 à, nanomet độ rộng phổ là 0,01 à, ampe và công suất phát là nằm trong khoảng từ 2 cho đến 30 30 mW đối với loại laser heon neon thì nó có thể phát theo hai chế độ đó là chế độ sung và chế độ liên tục sung là những cái tín hiệu chỉ phát đi trong một khoảng thời gian rất ngắn giữa đó là những cái khoảng trống mà tín hiệu có giá trị bằng bằng không chúng ta đã biết và quen thuộc với việc là sung điện đúng không laser có thể được phát với dạng sung như vậy đấy mỗi sung thì nó có một cái dạng xác định và thông thường thì chúng ta hay làm việc với sung vuông góc sung tam giác và sung sung hình răng cưa đấy và ở bài hôm trước mình đã cung cấp cái công thức chính rồi Đấy. cung cấp các dạng bổ sung các dạng biến đổi biên độ Đấy. các bạn vui lòng xem lại Nên à, nói về cái việc mà điều trị à, cho vùng tai mũi họng và phổi này thì chúng ta sẽ đưa một cái kính kính hiển vi có chứa một cái hệ quang dẫn mềm vào vào bên bên bên, bên trong mũi họng đấy thì ờ, cái thiết bị hệ quang dẫn mềm này nó ra đời thì nó cho phép cái khả năng là đưa năng lượng laser vào các hốc tự nhiên tai mũi họng một cách thuận lợi đấy và được điều trị mà tiến hành bằng laser heo neon kết hợp với các kỹ thuật kinh nghiệm nữa thì nó cho kết quả là hồi phục là trên trên 60 phần trăm kết quả sau hai buổi chiếu thì đã thấy là bệnh nhân là có trạng thái là tốt lên đỡ đau và mất hàng cảm giác đau lan tỏa các nhánh dây thần kinh tam thoa dịch rỉ viêm thì nó sẽ giảm đến ngày thứ năm đến ngày thứ tám thì nó sẽ ngừng hẳn khám tai thì chỉ thấy là màng nhĩ đỡ sung huyết chức năng thiên giác tăng và đến ngày thứ bảy đến ngày 12 thì thời gian được rút ngắn và quá trình viêm nó sẽ giảm bớt đấy đối với à, sử dụng bức xạ laser heon neon chiếu vào tay thì cần chiếu trong khoảng từ 5 đến 8 lần chiếu đấy nếu mà viêm à, viêm tay giữa có mũ thì được tiến hành à, tiếng Anh trong khoảng là từ ờ, uh, 6 cho đến 8 lần lần chiếu đấy bệnh nhân sẽ có cảm giác là tai tốt lên đấy thính giác tăng lên một cách rõ rệt và chúng ta sẽ vào cái video cụ thể cách để mà à, đây người ta sẽ đưa đưa vào và từ các kết quả lâm sàng đó thì chứng tỏ là laseon ông lại điều trị các ổ mũ và nó làm tăng quá trình trao đổi các vết thương khả năng bảo vệ của cơ thể là điều cần thiết Đấy. tay sẽ khô thính giác sẽ tăng lên đối với các bệnh nhân được được vá màng màng nhĩ nó hạn chế được những cái diễn biến xấu của bệnh lý quan trọng là ờ, ở một số bệnh nhân việc mất giảm khứu giác thì sẽ được hồi phục một cách dần dần đấy chúng ta sẽ vào cái video cụ thể cách mà à, điều trị tai và điều trị cho mũi họng use this to, know, to guide. We go down to the bone. And notice I take a mark because I know what direction to take. put three knots in case it's longer right there. Thank you.